Sự rất đơn giản lề mề đi muộn Hồ, hết hồn, đi muộn, uh, muộn giờ rồi Đi nhanh lên, muộn giờ rồi Muộn giờ rồi, lề mề lề mề hả? Này các cậu, sao mà đi học muộn vậy? Hả? Nè, tại vì con lề mề, Hù hù hù cũng được Lần sau Lần sau phải đi học sớm nha Này cô Giờ ra chơi rồi Tí nữa ra học bài tiếp Tí nữa ra học bài tiếp Yeah mình chơi luôn Yeah mình chơi luôn Yeah mình chơi luôn yeah dạ, mình đi chơi mua cho thôi Ê mày Hồ what What Này Giờ học buồn Tí nữa phát xử lý tiếp Yeah Yeah Giờ con đã chơi tiếp Giờ con đã chơi tiếp Hồ hồ Giờ còn ra trời tiếp Giờ còn ra trời tiếp Yeah, giờ còn ra trời tiếp Yeah, chơi luôn mèo Này, giờ học bài rồi Giờ học bài rồi, yeah Yeah, giờ học bài rồi Viết, viết, viết, đột Đột Đột Được rồi Rồi yeah. Dạ học sinh làm sai nhà ở đâu học sinh làm sai ồ lỡ nhầm học sinh làm đúng các bạn ơi về học xong rồi đi về luôn mày